Đây Bách cũng chia sẻ một tí về bản thân thì Bách hiện tại đang giữ vị trí là tổng đại lý trong uh, tập đoàn Gold Time thì Bách tham gia thì uh, vào tháng 1 năm ngoái nhưng mà thời điểm ban đầu thì Gold Time không có gì cả rồi Bách cũng uh, đang theo đuổi những dự án khác nên là mình không tham gia tìm hiểu sâu nên là bỏ qua thì uh, mãi đến tháng 6 khi mà Gold Time đã chia cổ tức được một tháng rồi thì mình uh, nói chung là có tiền thật sự là như vậy thì uh, có tiền rồi thì mình mới tìm hiểu sâu về gold time thì mới thấy được cái uh, những cái giá trị cốt lõi của gold time lúc này mới say mê nó và bắt đầu mình uh, đi uh, tư vấn cho những người anh em của mình thì uh, cái lúc mà mình bắt đầu mà mình làm hệ thống á, thì uh, mình hỏi những người à, bạn bè mà mình quen biết á, thì gần như tất cả các bạn đều đã tham gia Gold Time rồi mình cũng không ngờ luôn thì trước đó mình có hay chia sẻ nói chuyện về Gold Time thì những người bạn này kêu là mấy dự án Việt Nam toàn lừa đảo thôi nên là mình uh, kêu ừ mình lỡ tham gia rồi thôi cả có 3 triệu không đáng là gì nhưng mà rốt cuộc khi mình quay lại mình hỏi thì các bạn đó đã vào hết rồi gần như là mình xây dựng hệ thống lại từ ban đầu không có một người ờ, nào gọi là bạn bè quen biết khi mà mình làm uh, online cả và cũng rất là may mắn khi mà từ tháng 6 tới ờ, tháng 11 là mình đạt cái vị trí là tổng đại lý thì ờ, xin chân thành cảm ơn là đầu tiên là Trung Trần là cái người đã gửi cái link cho mình để mình có cơ hội tham gia vào Gold Time sau đó tiếp theo là cảm ơn những ờ, tiếng dưới và tiếng bạn đã hỗ trợ cho Bách thời gian vừa qua thì sự thật nổ não đây thật ra là chả có gì cả mình chỉ nhận cổ tức 11 tháng liên tục thôi và cái số tiền mình nhận là với lại cái, cái tài sản của mình á thì từ 3 triệu bây giờ cái khoản tài sản mà vừa cổ phần vừa cổ tức mình nhận đã hơn 100 triệu rồi ạ à. hơn 100 triệu thì các bạn nghĩ xem với 3 triệu mà mình đã xây dựng một hệ thống có một nguồn thu nhập ổn định đó là cổ tức và một hệ thống có phát uh, thu nhập phải tính bằng từng giờ chứ không phải là từng ngày nữa thì các bạn thấy Gotham như thế nào ạ à? rất tuyệt vời đúng không ạ à? quá tuyệt vời luôn thì uh, cái mục tiêu của Bách á, là tháng 7 sẽ đạt cái vị trí là giám đốc phân quyền hiện tại giờ thì Bách uh, doanh số của Bách là khoảng gần 3 tỷ Bách đặt mục tiêu của mình là tháng 7 sẽ đạt vị trí là giám đốc phong quyền thì mong các bạn anh chị em Gold Time các tiếng dưới của mình và các tiếng bạn tiếng trên nữa hỗ trợ mình rất là nhiều ok ạ à. xin chào cô Tùng ạ à. xin chào Bùi Trung Nghĩa xin chào em Tuấn nha chào em chào em rất cảm ơn mọi người ạ à. vui quá lần đầu tiên livestream mà được uh, anh chị em ủng hộ như vậy quá tuyệt vời đó là về phần uh, tài sản phần vị trí và cổ tức mình nhận được trong những thời gian qua nhưng mà cái điều mà mình trân trọng hơn á, là khi mình làm Gold Time á, mình đã gặp rất là nhiều anh chị em vừa tiếng bạn vừa tiếng dưới của mình thì mình vừa hỗ trợ các bạn đấy mà mình vừa học hỏi ở các bạn ấy mình uh, biết rất là nhiều câu chuyện rất là cảm động ở Gold Time như có chị là bị gia đình uh, gọi là khủng bố viết đơn ly dị đánh chửi mắng nhưng mà với một quyết tâm với một niềm tin yêu về Gotham á chị ấy vượt qua tất cả rồi có những bạn á, là tham gia Gotham nhưng mà không phải vì tiền mà vì giá trị cuộc sống bạn ấy uh, chia sẻ với Bách là muốn xây dựng nhiều thật nhiều những căn nhà tình nghĩa tại vì bạn ấy uh, hiện tại cũng đang làm uh, thiện nguyện thì uh, tất cả những cái nguồn thu nhập mà Goldtime mang lại bạn ấy làm từ thiện hết những cái tình cảm đó rất là đáng quý rất là cái trân trọng thì uh, hiện tại là bác đang tham gia Goldtime Academy được 2 tuần thì uh, thực tế là trước kia bách cũng tìm hiểu về Goldtime rất là nhiều qua YouTube nhưng mà qua khóa ờ, cộng tác viên Academy K07 này á mình mới thật sự là mình logic lại những cái cái uh, kiến thức cái tư, tư duy của mình về Gotham thì mình thấy mình càng uh, hiểu sâu hơn nữa trước kia là mình uh, những cái thông tin những kiến thức của mình uh, là mình tự tìm hiểu nó sẽ bị vụn vặt đi và mình không có hiểu sâu về nó mình không logic được khi mà tham gia academy á, mình được chuẩn hóa cái kiến thức này nó mình học được rất là nhiều cảm ơn các anh chị uh, giảng viên và các bạn đã đồng hành cùng mình nói thật là lâu lắm rồi á trước khi mà tham gia Gold Time ờ, Academy á mình chưa bao giờ hết đất mấy năm rồi không hết đất bây giờ nói thiệt cái là hết đất bây giờ là cái ngực nó cũng hơi nhưng mà nếu mà không có sự ủng hộ không có sự ờ, nhắc nhở của các bạn á thì chắc là mình bỏ rồi rất cảm ơn là chị Hạnh Hoàng nhiều thật sự là vậy không biết chị Hạnh có tham gia cái livestream của em không ạ? <laughs> Anh nhớ bài gì đâu Tuấn Hưng ơi Mình nói thoải mái mà Có gì đâu mà nhớ bài à, Rất rất may mắn là cái khóa khóa K07 này hệ thống của Bách là tham gia rất là học rất là nhiều tầm ờ, hơn 30 ờ, người bạn thì ờ, Bách chắc chắn một điều á sau cái khóa K07 này á, hệ thống của Bách sẽ rất là bùng nổ tại sao tại vì các bạn đã có sẽ có niềm tin về Gold Time niềm tin thì xuất phát từ sự hiểu biết mà chỉ có hiểu biết thì chỉ có học thôi không còn một con đường nào khác là chỉ có học mà khi đã tin tưởng đặt niềm tin vào cái gì đó rồi á thì bạn các bạn làm việc cực kỳ máu lửa luôn vừa có kiến thức vừa có niềm tin vừa máu lửa thì chắc chắn là có kết quả có doanh số thôi mà có doanh số là có tiền đơn giản vậy thực tế là chúng ta làm việc mỗi người nó có một cái um, cái quyết định là mình làm việc vì cái gì các bạn thì làm việc vì tiền các bạn làm việc vì giá trị các bạn làm việc vì cho đi ok không sao cả miễn là các bạn làm việc là tốt rồi đối với bách là như vậy à chào em trà tình yêu bé nhỏ mấy năm rồi không gặp đúng không em chào kim dung nha chào hằng nha à, kế hoạch sắp tới à, thì à, thông tin mới nhận được là tất cả các bạn tham gia khóa đào tạo academy ngày hôm nay quay livestream thì sếp sẽ tổng hợp lại và tặng cho mỗi bạn 200 ngàn nên là mới có livestream ngày hôm nay sự thật nổ não là nó như vậy à, còn à, có tiết lộ một thông tin nữa là ngày mai thì sẽ test ngũ hành trận đồ thì ngũ hành trận đồ này sẽ khởi chạy vào à, đầu tháng 5 sau khi nhận có tức nhận có tức thì cứ thế mà múc thôi đúng không ạ vừa có tiền vừa có ờ, điện thoại xài ai cha à, xin lỗi xin lỗi vừa mới rớt điện thoại sự cố bất ngờ quá mình cũng bất thần luôn thì uh, bách sẽ nói sơ qua về cái à, ngũ hành trận đồ này cái ngũ hành trận đồ này là một cái game của Gotham thì chỉ những bạn nào mà đã mua phân quyền rồi thì mới được tham gia thì uh, mình sẽ lấy 200 ngàn từ cổ tức hoặc là từ uh, mình nạp vào mình sẽ mua uh, cổ phần với giá uh, cổ phần với 200 ngàn này thì sau khi mình mua thì uh, mình sẽ có một cái uh, vé tham gia ngũ hành trận đồ thì à, nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn á, thì à, mình sẽ cứ liên ib inbox liên hệ với bác nhé thì bác sẽ nói sâu hơn về chuyện này thì bác chắc chắn một điều á các bạn chỉ có thắng thôi không có đường thua luôn chẳng qua là bạn nào mà trúng trước thì mình sẽ nhận phần thưởng trước còn bạn nào không trúng á, thì à, sẽ có tiền từ hệ thống tràn tầng nó sẽ tràn từ trên xuống và từ trái sang thì bất kỳ ai khi tham gia sẽ có hệ thống cái hay ở ngũ hành trận đồ là nó như vậy thì uh, tiền thì bạn sẽ làm gì tất nhiên là vào Goldamax mua hàng rồi đúng không ạ à chào Đỗ Thúy cô anh em đẹp gái chào Văn Hiệp chào uh, Tú Trình chào những người anh em những người chị em quá vui lần đầu tiên livestream mà 39 bạn xem thật là tuyệt vời kiểu này chắc ngày nào cũng livestream ờ, nói chuyện với các bạn quá à, tiện đây là anh chị em mình có câu hỏi gì về con thai không ạ tiện đây bác sẽ chia sẻ luôn ạ anh chị em nào có câu hỏi gì đó mà mình còn ờ, băn khoăn còn thắc mắc về con tham thì cứ inbox lên ạ à. chào Phùng Quý nhá chào em Tạ Thị Mỹ Hạnh nhá em Tạ Thị Mỹ Hạnh mới sinh em bé nè chào cậu Phan Chính nha chào uh, Ngân Lê chào Liên Phạm chào Hằng Hằng các anh chị nào mình có câu hỏi gì không ạ à? à, đăng ký gian hàng được rồi nha Hằng Hằng ơi mình đăng ký được rồi à, Quý Phùng Phùng Quý Chào em Chào Hồ An Khang Thật tuyệt vời Hồ An Khang mới đầu rất là rụt rè Nhưng mà khi mà tham gia cộng, cộng tác viên á, là cực kỳ xuất sắc luôn Rất là nhiều bạn mà Nói chung là đã lột xác khi mà tham gia Academy Nên là nếu như anh chị em nào tham gia Gold Time rồi mà chưa tham gia Chưa học được khóa cộng tác viên thì mình nên đi học đi ạ à chào Linh Ngô chào bạn ờ, Hương Nhật chào chị ờ, Nguyễn Diệu Ok thì uh, Bách cũng tạm dừng cái livestream ngày hôm nay nhé Tại vì muốn trả lời một số câu hỏi nhưng mà không ai hỏi thì trả các không bao giờ có câu trả lời Khi mà bạn sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện Và khi bạn hỏi thì sẽ có câu trả lời nhưng mà không ai hỏi thì bó tay thôi